This video is brought to you by Skillshare. Do you guys think I need to get some new stuff? <laughs> I'm not, you guys probably know from my videos, I'm not a person that really wears a lot of clothes. I don't really own any clothes. I wear like, I own like three sets of clothing in total. <laughs> I do wash them, don't get me wrong, but I'm not, I'm not someone who really knows anything about style. I don't never really care about what I wear or anything. But now that I'm back in Vietnam and I have a home, I figured, eh, I don't know. Maybe it's a new time in my life. Time to start dressing a little nicer. Just a little bit. Kind of like this outfit right here. This outfit right here. Ooh, look at those shoes. I feel like I'm like, I feel like, I'm like 15 years old again. My friend, uh, my friend Kwok helped me pick this outfit. Yeah. Kwok, <laughs> hôm nay Kwok sẽ là là là người mà giúp mình um, gọi là chọn quần áo bởi vì ngày xưa anh anh cũng là gọi là ngày xưa bán quần áo, bán quần áo cho nên là anh là chuyên gia luôn. Không chuyên gia nhưng biết một chút biết một chút thế thì hôm nay anh ờ, phải hướng dẫn em nhưng thôi mà, em không nhưng biết mà gì sao đâu. tự nhiên bữa nay lại đòi đi mua quần áo có phải là đang hẹn với em nào đúng không ôi anh giời anh đừng có vận mí bye bye glasses I think I think you uh, you served your purpose I think we're gonna go to I don't know where we're gonna go look for clothes. We're just gonna drive around and I'll see if something something catches my eye. So it turns out driving around and looking aimlessly for places to shop is not the way to do it. And I have no idea where to shop in Hanoi. So we're here at a coffee shop doing some research. After we know where we're gonna go, then we'll go and look for stuff. I like I I've lived in Hanoi for four years and I don't know where to buy clothes. Rồi, <laughs> uh, Ok, it's been a day. It took like a whole day of research to look for this place. What, what do you think for clothes? I'm thinking I need like something on the outside. Cái gì mà làm em không kiểu gầy á. Mọi người bảo em kiểu cao và gầy. So thì em phải mặc lớp. Many layers, right? Yeah. Yeah. And also we need like the light color. Light don't, color. Yeah, yeah. Don't wear too dark. Don't what happens if I what if happens if I wear too dark? Ờ, uh, you are gonna I be uh, get lost. Like, look like look like more thing. Oh, really? Yeah. Oh, I didn't know that. Good to know. Okay. <laughs> Chào anh. Em đến xem quần áo. <laughs> I think I think the address is Đấy yeah. thấy chưa? Nó 100 1 1 9 số 99161. Anh ấy thường là là số ngõ trước hay là số nhà trước nhỉ? Số nhà trước. Số nhà trước. Đấy em bảo nó ngược 99 trên 161 thì là số nhà. Số nhà 99. Ngõ 161. Ngõ 1 Đấy nó ngược lại với Sài Gòn đấy. À, không tại tại ở đây nó phân biệt ra là là ngõ nữa. Ở Sài Gòn à. nó không phân biệt ra ngõ, à, nó, nó chỉ là đường à? thôi. Nó chỉ là đường là số bao nhiêu đường bao nhiêu luôn. Số ví dụ như nó chỉ là đường đó là số này xịt đó là đường thôi nó không có phân biệt ra là đường hay là ngõ ở đây phân biệt ra đường và ngõ ở đây nhiều khi nó còn là ngách nữa cơ ngõ là ngách đấy đấy đấy đấy nó thành mấy mấy ngách ngách liền ở đúng sài rồi gòn có tìm nó. <laughs> sài gòn không phân biệt cái đó sài gòn chỉ có hẻm thôi nó hẻm nhưng mà nó chỉ là một cái đấy, tên gọi thôi à. ở trong sài gòn ấy à, nhưng mà nó chỉ là cái, tên gọi thôi à. okay. không quay em đâu không quay <laughs> là bây giờ mình còn hàng hay không ấy nhưng mà em thấy trên mạng là mình có kiểu áo sơ mi kaki anh kiểu kaki á nhưng mà kiểu tay dài ấy. kaki trơn tay dài ok chắc cũng còn kiểu như này à. bạn này nhìn nó quen à? kiểu youtuber đúng không vâng à, trước là trước thấy bạn ăn à, bánh mì cay hải phòng À, à đúng à. rồi, ô, ăn bánh Max ấy Và <laughs> vì một, lot of, nhiều người biết em bánh Max từ mấy video Hải Phòng ấy Ôi, đường Hải Phòng Không biết nhiều lắm Video nhiều view Không biết, nhưng mà mọi người biết em từ Hải Phòng à. <laughs> uh, shop của mình hay phết anh nhỉ tìm mấy cái áo như này hơi khó em tìm tìm suốt không thấy sơ mi kiểu denim đấy bạn đây sơ denim các thứ oh, mấy cái như này ok nhưng mà không biết là mình có size không nhá ờ, bạn cứ chọn mẫu đi xong rồi mình sẽ kiểm tra vâng. size ra xem còn không cầm hộ em cái đấy như XL hay sao đấy à. XL chắc hơi to nhỉ em không to đâu không to đâu mặc thoải mái một chút vâng kiểu em không biết nhiều về ờ, được, được, được. về thời trang ấy nhưng mà mọi người bảo em cao và gầy chắc là phải mặc theo kiểu layer kiểu lớp ấy. Ừ, kiểu lớp rộng thoải mái Đấy. thì sẽ đẹp cao gầy sẽ mặc đẹp mà cứ cao là đẹp rồi anh <laughs> vừa bảo xong là không, <laughs> không mặc áo ờ, tối thôi à thôi. không sao không sao bên trong mặc một cái áo mình thích là được à. XL ừ. có vẻ ok là nhỏ quá mặc áo này sẽ thấy gầy hơn đó thật nhưng mà à? đúng nhưng mà mặc bên trong màu trắng thì nhưng mà nói tiếng Việt giỏi nhỉ ba năm mà nói <laughs> thế là rất là tốt đi ba bốn năm phải học tiếng Việt để yêu con gái Việt Nam thôi à. <laughs> hợp lý chưa hợp lý phết nhỉ phải đi mua đồ Việt Nam con gái Việt Nam có đẹp không bạn có chứ đẹp ơi à? Ô, đẹp lắm đẹp. Đấy. <laughs> một là đẹp hai là tính cách em rất là thích tính cách của con gái Việt Nam à. Ừ. how, how to act cool on a date. Oh, sorry, didn't see you guys there. Uh, but since you guys are here, let me tell you about the sponsor of today's video, Skillshare. Skillshare is an online learning community with classes on just about any topic, wink wink, for anybody who loves learning and wants to either develop a new skill or just learn something new. Skillshare is a website I personally use, and I'm actually using it as a resource to learn my next language. I just took a class on Nepali pronunciation by Mr. Gurung. But Chris, weren't you just looking up classes on how to kiss a Nepali. Girl? Nepali. That's it, Nepali. Maybe you're wanting to learn a new language like me, or maybe you're wanting to learn how to go on a special meeting with someone special. Whatever it is, I'm sure Skillshare will have something for you. And the best part, the first thousand people watching this video who go down and click on the link in my description will get a free one month trial of Skillshare. And after one month, Skillshare Premium is still incredibly reasonably priced for the value that it provides. All right, I gotta keep preparing for tomorrow night. Time's a ticking, and this face needs a lot of work. Sáng màu tí nhìn nó đỡ gần. Vâng. ok phết nhỉ. Còn mấy màu khác nữa không anh? denim thường nó em... sẽ chỉ khoảng bốn năm màu thôi. À không chắc là phải denim có có kaki cũng được màu nào à, kiểu chất chất nào cũng được. Chất như này cũng được. Cái này là chất gì anh? Denim. À, denim. denim. <laughs> không biết gì. Không biết gì về quần áo. <laughs> kaki thường thì nó sẽ vào mùa thu nhiều hơn. À nó sẽ hơi nó... nóng đúng không anh? Đúng rồi, chính xác là thời tiết ở Hà Nội nó tuần này nó vào mùa hè rồi. Vâng. Nên kaki nó sẽ là bớt. Cái này là kiểu flannel đúng không? Nếu hay nóng nhỉ? Ừ, đúng rồi cái này thì nói chung là anh em mình đã thích kiểu thời trang thì không ngại <laughs> biết <laughs> đúng hợp lý đúng. phết nhờ thời trang sang thời tiết thời trang sang thời tiết mà nhất là anh em trong miền Nam Sài Gòn thì rất thích kiểu mấy kiểu là nóng với các bạn đúng. mặc mà đúng thế luôn đúng thế anh này cũng thế luôn đúng nóng thì uh, <laughs> chơi luôn. luôn đi vào máy lạnh mặc muốn mặc đồ lạnh thì đi vào máy lạnh mặc đẹp là được không? đúng, đẹp là là trên hết đi đi trong nắng luôn <laughs> đúng rồi đang đi trong nắng luôn Ô, cái này mà bên trong mặc một cái áo màu trắng chắc ok nhỉ ừ, ờ, okay. lệch tông thì đẹp ờ, ok thôi màu okay không quan trọng mình thích thôi có mình nhỏ không nhỏ đâu không nhỏ không nhỏ đâu cái này là mắc sai rồi đấy đúng mắc vâng, sai rồi mắc sai luôn tại em thấy cái chiều dài của nó nếu mà nhỏ nữa nếu mà lớn nữa ờ. thì chiều dài nó quá à, dài em thấy nhưng mà em thấy cái này khá là ok nó không bị kiểu rộng quá em mặc áo bởi vì em gầy quá nên mặc áo thường đi song song là à? cái vai thôi cái vai nó vừa là này vâng. như bạn là vai là đấy như mấy bạn mẫu như bạn là làm mẫu luôn chuẩn luôn ôi giời ôi ơi. ơi khen quá hay phải mua nhiều quần áo ủng hộ mới được <laughs> anh quen khen em quá hay quá hôm đấy mình chia sẻ thật với lâm mình cũng không không nói gì quá đâu thôi buồn lòng ấy cảm ơn big problem in Vietnam. It's looking for clothes. Always, it's always impossible to find big enough clothes. This is pretty good though. Not bad, not bad. hơi hơi nổi. <laughs> hơi nổi. này Còn này thì hơi dân chơi. dân chơi. này, cái này dân chơi là dân chơi như nào? <laughs> dân chơi như là kiểu như là cũng ờ, phong cách đấy nhưng mà phong kiểu... cách nhưng mà phải mặc đúng đúng cách phong cách nhưng mà kiểu không phải là phong cách đơn giản nữa rồi nó là một cái phong cách à, khác hiểu hiểu hiểu playboy vest playboy vest <laughs> vâng. thực sự đối với cái ờ, gọi là chất lượng của hàng mình em thấy cái giá quá là ok ừ, đúng không bên mình ở phương châm là chất lượng mà mang theo cái giá hợp lý đấy. vâng để anh em còn quay lại được chứ vào vâng. trong ngõ mà thế này thì cao thì anh em ra ngoài kia nhân à, viên nữ người ta tiếp thích hơn <laughs> vâng. đúng không đấy ra đấy quá chuẩn ra ngoài kia các bạn nữ sinh mạng tiếp luôn <laughs> cũng đâu đến lượt mình <laughs> ok tổng là chào anh em nhé vâng đi thôi ôi giời ơi vâng ready for ready for tomorrow yeah are you sure I'm ready ok bây giờ mình làm gì nhỉ đi quán cà phê cà phê thôi đi cà phê thôi làm việc thôi okay okay that was probably I actually really like the stuff in that store guys you guys please come and support Tuấn Tú store I'll put the link in the description sao bây giờ là không cần phải đi rain it's one of the things I hate the most about having to ride a bike is rain weather other than that I love it but weather weather sucks Okay, coffee shop. I love this coffee shop they have like the best baked goods in Hanoi. Cái quán cà phê này nó có nhiều nhiều uh, gọi là nhiều bánh ngon kiểu kiểu kiểu phong cách Tây á. <laughs> nhiều ngon. Cái bánh uh, bánh gato gì đấy. Nhiều lắm, ngon lắm. <laughs> wow, video này kiếm nhiều phết. Wow. Quok is very excited because his channel is doing well. Yeah. Good Quok Quark. Yeah. All your hard work is paying off. Hmm? Your hard work is paying off. Yeah. It's over my expectation. <laughs> I wonder how many views this video will get. Will it be over my expectations? We shall see. I'm expecting this to get like 100,000 views. That's it. We're gonna do some work here for like three, four hours, and then we'll see. today, to spice this video up a little bit, Luke and I are gonna do some bowling. But it's not just gonna be any regular bowling. Yeah. Whoever loses, what do they have to do? What's the, what's uh? Are you ready? What happens if you lose? if you uh, lose, uh, So happens? we're gonna have like, I'm gonna have free dinner. oh man, <laughs> no, no. Who loses has Who to lose? pay. No, no you, but, but you know, yeah, that makes sense. Who loses? gonna be he's, uh, paying for the dinner. He's saying that I'm already gonna <laughs> lose. and you will gonna pay for that. <laughs> we'll see. We'll see. We'll see. Free dinner. <laughs> we'll see. Help me remember where I parked my bike, by the way. 25S, B3. I always forget. always forget. Let's not forget this time. Like I forgot when I picked Polk at the airport. nướng Cái mùi mùi nướng đó là là là anh bị nướng bởi vì anh thua anh nướng em á now comes the hardest part is we don't even know where it is and this is like one of the biggest shopping malls in Hanoi no, no idea where it is Red Tuck bánh mì Việt nói not what we're looking for but also a very interesting shop chuyển xuống tầng B2 <laughs> gian hàng Ô mai là đọc được tiếng Việt nhá Không đọc được tiếng Việt thì chết Chuyển xuống tầng B2 dạ. ờ, Em biết ở trong này có bao lin đúng không em? Trong, trong này có bao lin không ta? Bao lin là gì? Game, game Game hay là cái mà vứt cái, này, cái bóng ấy ờ, Cái này thì anh hỏi cái chị nhân viên kia em không biết ạ à? Rồi là nhận ơn nói, nói mấy cái từ tiếng Anh bằng tiếng Việt hay <laughs> khó người ta không chắc là hiểu ai là nhân viên này à, chị chị ơi cho em hỏi một chút ấy. trong này nó có ngày xưa ở B1 nó có cái uh, bowling cái trò chơi bowling ấy cái mà vứt cái bóng ấy bây giờ còn có kết nối nào như trong cái tay trái ra tới giờ dạ, là dạ. có rồi anh cảm ơn oh so it is here <laughs> it's always best if you ever piece of advice. You want everyone ask directions. Yeah. Always ask the people who clean. They know everything. Yeah. Because they clean the whole building. Yeah. They know where everything is. Are they closed? No. Đấy Hiện tại chưa chưa chưa mở cái này. À. Bao lâu mới mở? Đến ngày 19 ạ. Tối ngày 19 ạ. À, cái này là người ta đang tổ chức. Đúng đúng. Yeah. I don't know. <laughs> this is the parking. We've been walking around trying to find a parking spot for like, this, this place is so big, the parking lot's like, it's split into like R1, R2, R3. We're in, are we on the right floor? Maybe, <laughs> ah, we need to go, we need to go down. We're on B, B3. 仕事 what is the takeaway? xịn phết nhờ chỗ này xịn phết nó gọi là nâng cấp thành xe ô tô đúng nhưng mà ăn không được nâng cấp tại sao anh vẫn là xe ô tô xe ô tô mà ừ. hai xe ô tô ô gửi hai xe máy nhận hai xe ô tô luôn bây giờ mình phải đi tìm chỗ nào có xe ô tô mình chọn mới được đúng nhưng mà mình để xe máy ở đâu nhỉ Quốc and I were originally thinking of having something kind of big and nice, but we just want something simple. So we're doing bangkang, which I've actually never had in Hanoi. It's a very popular dish in Miền Trung, in the center, center of Vietnam. I've never had it in Hanoi. Ủa, chỗ này hay phết, ngồi đây luôn này. Hay phết giống như quầy ramen ở, ở, ở, ở Nhật Bản. <laughs> It's like eating eating at a ramen ramen bar ramen shop. Ủa, chỗ này hay phết nhờ. Hay chưa? Được phết nhờ. Cô là cô ba. cô à. trông cái mắt này làm sao à không giống lắm à. đây <laughs> gọi là mẹ ba <laughs> mày không ấy em không ấy nhưng không phết chỗ này hay á ngồi quầy như này ngồi ngoài đường rất là hay à. như cổng trên lầu nữa Ồ thế ạ? À? Nhưng em thấy ngồi ở ngoài như này rất là hay, à, giống như ngồi ở mấy cái quán ờ. Nhật Bản ấy đơn, đơn, đơn, trên đường đúng không? Oh, đấy, nó cũng làm kiểu giống như Nhật Bản anh thấy mấy cái để Chắc làm phải. cái ờ, cái ờ, gọi là bún, cái phở, ấy, cái kiểu cái mì ấy. À. Dùng mấy cái công cụ như này để à. lọc ấy, à. cái nước. Oh, this is so cool. Next date spot ready. Đây chấm yeah. Dạ. ớt tươi đi nha con nhé. Dạ, vâng. Chắc là dạ, chấm luôn. <laughs> lần sau phải đến đây ăn mới được. Vâng, sao phải dẫn à, bạn khác đến ăn mới được test bowling không có bowling test cái gì cũng phải test với thằng này <laughs> để xem thử cái video này không perfect nhỉ Ooh, there's actually there's aloe vera in there directly. Ooh, tastes like aloe vera. This is so cool. I'm gonna have to come back to this file. Recently, what I've started to do here in Vietnam, you know, I used to I used to just go to the same few restaurants, and I was like, I always get bored. I've started trying to like look online. Kind of learned this from Max. Look online and actually find like interesting new places to go. It's been really fun. I've been finding a lot of new stuff. Learning how to live again. in central Vietnam, like in Vinh, they call it chao canh. It's the same thing, but they call it chao canh, which means like porridge. But it's not porridge, it's noodles. They call this one is bánh canh. Uh, But in, in Vinh, in Nghệ An, they call it chao canh. <laughs> Did not think I would enjoy this this much. It's actually really good. I usually don't eat like foods from other places in Vietnam in Hanoi just because I find they usually don't do it super well. This is really good. This is like a central dish, but whew, you do it good here. This is, this is pretty good. I'll definitely be coming back here. Look at that soup. Yeah, so good. I think that's the end of the video. Thank you for helping me buy new clothes. Yeah. <laughs> no worry. Yeah. Oh, thanks I, for helping me prepare yeah, for oh, something. For dating. Oh my god. <laughs> we'll see you guys in the next video. Are we off to eat something else now? We're gonna go eat another meal. This is just stop number one of the whole night.